ba năm dòng đêm giờ nghe tiếng em đi theo chồng nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao bao ngày trong bóng đóng đợi giờ về thì không ai chờ giọt muốn rơi xuống không lý do anh sẽ thôi mong chờ vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua vậy là coi như ta mất nhau rồi cô đang dành cho ai đây bao nhiêu thương tư thẳng hoa phai cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được tình bóng bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi dấu yêu ban đầu chẳng lòng lo bên nhau hoang bao đầu đêm thu lại lo âu không sao đâu chia tay chẳng đau lâu phải chẳng những đêm tình